trên những rạng đông con chim sao nó bay ra đồng theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa con chim sao nghe trong lòng bay bổng lời ca à, phép hậu dân thương câu hát tiếng ru bao đời thương cây lúa lớn nhanh theo người dầm mưa dài nắng tưới xanh ruộng đồng đời vui nước trôi ngược dòng tình phù sa sông nổi sông ờ, chiến công còn đây người con gái hậu giang xưa kia như cánh sao bay xa làng nay như những đóa sen hồng tươi dòng phù sa em yêu quý những con người đang giữ đất trời ta mùa xuân sang sao bay theo đàn chào mùa xuân em hát vui mừng công nhường cho nhau chiếc áo mặc ngày xuân cho biên giới chiến thắng quân thù cho em bé hát ca yêu đời mẹ vui rạng rỡ cây lúa xanh mượt mà cùng nhau xây đất nước đàng hoàng người hậu dân đang vững vàng vinh quang chinh nhánh sông quê mình cần thơ gạo trắng nước trong